như anh đã biết là em kinh doanh chuỗi cà phê sạch cho nên là em rất trân trọng và rất là tình, có tình yêu mãnh liệt vào cà phê nên là em tặng anh à, một hộp quà này có hình em và em hy vọng là anh sẽ gắn cái hình anh trên này và em hy vọng là cái tình yêu của em dành cho anh nó mãnh liệt như tình yêu của em dành cho cà phê ạ wow trời wow. đất wow. xin lỗi nghe cho nó phê hơi cà phê luôn á <laughs> nghe Hoàng nó tê người luôn rồi Hoàng là bây giờ á khẩu luôn rồi đó con con là bây giờ con sẽ đứng đứng ngồi ở đây luôn đấy vậy em có cảm nhận khi à, khi lần đầu gặp anh như thế nào em cảm thấy anh à, rất là yêu nhìn <laughs> con được cười cũng đẹp mà nói chung là cũng giống như mọi người của em còn về anh ạ, à, ngày trước như thế nào? À, em mình con người dễ thương sẵn rồi Cảm ơn anh Và mang một nụ cười khiến bao nhiêu người đàn ông phải chết rồi Trời ơi <laughs> Sao anh nhau ngọt dữ vậy trời ừ. Dạ, à, em hỏi anh xíu là anh có thích uống cà phê không ạ? Anh thích vừa uống cà phê vừa uống cả em luôn <laughs> Bây giờ thì à, nhà gái nhà trai chỉ cách có cái hàng rào thôi Hai bên nói lớn lên để mình cảm nhận từ ngay lúc này nha Mời nhà trai giới thiệu về mình Xin chào à, anh Quyền Linh, xin chào quý vị và các bạn Xin chào chị Hồng Vân, xin chào, chào bạn chơi ờ, Em xin giới thiệu là em là Lương Văn Hoàng Quê ở Hà Tĩnh Và em đến đây tham gia chương trình này <laughs> Hồi học quá à. Lương gì? Tên, à, tên Em là Lương Văn Hoàng Lương Văn Hoàng dạ. Bao nhiêu tuổi? Em năm nay 24 tuổi 24 Hiện nay làm việc ở đâu? Em làm việc hiện tại bây giờ đang ở An Tây An Tây Bến Cát Bình Dương. À làm Bình Dương, làm công việc gì? À Mà... em là nhân viên kỹ thuật điều hành máy máy để sản xuất ra giấy à máy sản xuất ra giấy mời à, à nhà gái bên nhà gái dạ. mình giới thiệu lớn lên cơ chào chú Quyền Linh chào cô Hùng Văn ừ. và chào bạn Hoàng bên kia chào tất cả mọi người trong trường quay ạ em tên là Tuyết Mai quê ở Quảng Ngãi hiện tại em đang kinh doanh chuỗi cà phê sạch và bên cạnh đó em còn kinh doanh online nữa à, năm nay cưng nhiêu tuổi rồi nè dạ năm nay con uh, ờ, 24 ạ dạ hoàng uh, có ưu điểm khuyết điểm gì à con có ưu điểm là con nhiệt tình trong công việc ừ. hay giúp đỡ bạn bè anh em ừ. nếp sống sạch sẽ ngăn nắp tí <laughs> nếp sống sạch sẽ ngăn nắp hả <laughs> dạ. được rồi có những uh, khuyết điểm gì có thể là trong công việc người đó có thể lớn tuổi hơn con biết cái này con chỉ cho họ nhưng mà con hơi nóng tính tí nhưng mà là sau họ đúng không dạ không không phải là la nhưng mà chỉ mà trên đôi đôi lúc là hơi to tiếng hơi thôi. to tiếng sau lúc đó là bình thường đối với người lớn tuổi con lo to tiếng họ dạ không đau to, khổ lắm to là chỉ to một hai tuổi thôi à chứ to như chú mà con lớn tiếng rồi chú buồn <laughs> khóc luôn chú chú quyền linh là người con hâm mộ nhất rồi mà ừ giờ cảm ơn con <laughs> làm chú tổn thương <laughs> rồi còn mai bên đây con à, nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi con dạ à, điểm mạnh của con là rất là thích hát nhưng mà mặc dù hát không có hay ừ. <laughs> biết nấu ăn nhưng mà chút chút thôi ừ. <laughs> còn điểm yếu thì rất là nhiều luôn đôi khi cũng hay nóng, nóng tính nhưng mà cũng rất là nhanh nguội luôn đi đường là rất hay bị quên đường luôn ừ. và rất thích đi du lịch nhưng mà bị sai xe nên là ừ. chưa được đi du lịch đâu hết <laughs> rồi nhà trai mình à, có mấy mối tình rồi em trải qua chỉ một mối tình kẹo dài 3 năm mà 3 năm là dài rồi đó nhưng mà sao 3 năm rồi mình chia tay vậy có thể là vướng mắc về phía gia đình ờ, mình không thuyết phục gia đình hả hay là tình yêu dạ, chưa vậy. đủ lớn dạ chắc cũng một phần vậy với có thể rằng là yêu xa hoặc là khoảng cách về thời gian xa là xa không à xa tầm khoảng tầm 100 cây à trời ơi trăm cây gần quá còn Rồi. con thì sao nè dạ con thì trải qua hai mối tình chính thức à, mối tình đầu tiên thì thời sinh viên ừ thích thì Thoáng mình qua cứ quen thôi, thôi. Dạ, ừ, đúng thôi bỏ qua đi dạ. mối tình tiếp theo nè <laughs> dạ mối tình tiếp theo là trong lúc mà con đi giao cà phê thì có gặp một anh ừ. thì anh ấy cũng chủ động nhắn tin thì hẹn gặp nhưng mà khoảng thời gian đó thì cả hai đứa đều vì áp lực của công việc á ừ. Cho nên khoảng cách nó cũng xa hơn và anh ấy cũng làm ở xa nên là chỉ dừng lại mất tình bạn thôi do vậy là cái mối tình của tụi con là phân phớt thôi đúng không dạ, phân phớt bụi phấn thôi gì dạ rồi vậy giờ cô muốn biết là cái tiêu chuẩn mà người yêu của con là như thế nào để cô coi bên nhà trai họ có đáp ứng được không nha dạ tiêu chuẩn thì um, khuôn mặt ưa nhìn và đặc biệt là con thích có nụ cười đẹp dạ. con chào con ừ. rất ưa nhìn nụ khuôn cười rất, rất đẹp nhìn đó con cười có nụ à. cười à. rất đẹp đó được rồi đó con cô thấy được rồi đó dạ cao thì hơi con một xíu là được rồi con cao nhiêu con cao một m sáu rồi xong dạ. quá được luôn rồi gì à. nữa nè À, phải gọn gàng sạch sẽ <laughs> gọn con có con có gọn gàng sạch sẽ không hồi nãy mà. con có nói rồi dạ, đúng không rồi. Đó, đó là ưu điểm của đó con đó là rồi. ưu điểm của con dạ, ưu điểm uh, con ơi mặc áo ủi lăn o luôn thấy không <laughs> à, không hút thuốc à, nhậu thì lâu lâu thôi chứ không có nhậu mà quá con có vậy không con con có thể uống bia và uống rượu ừ. nhưng mà con có lầy không con không lầy không lầy đúng không biết điểm dừng đúng không con dạ ừ mà dường như là hai đứa tụi con có cái khuôn mặt phu thê sao wow thiệt cái đó cô nói thiệt giờ giống Nguyệt lên ạ mặt rất là nét phu, phu thê không phu thê dễ Đồng sợ đà ừ. mặt dễ dễ nhớ lắm dạ, cảm ơn. ta gọi là gương mặt điện ảnh đó ừ. dạ. À, dán tóc lên cho nó sáng cái mặt chút xíu nữa. đó à, đấy cười đó. tươi như thế theo con thì người mà cùng đi với con suốt cuộc đời là người như thế nào theo con thì đó là chỉ cần một người cao đến mét 50 trở lên là được rồi dư xăng dư đúng không con dạ dư dư có thể rằng là quan tâm và chia sẻ cùng con sao con cái này phải hỏi con dạ có con cũng cần một người đàn ông quan tâm phụ nữ phụ nữ quan tâm lại thôi mình giống như cái gương vậy đó mình cứ quan tâm người ta người ta chắc chắn quan tâm lại thôi đúng không dạ giờ vân nghĩ là chắc phải hỏi người thân đúng rồi hỏi cái người thân đi ừ con đi với ai dạ con đi với anh trai ạ anh phong anh trai anh, trai đâu à, rồi trời hot boy kìa chưa à, à. cứ nhìn anh ra em nha con con chào, chào uh, cô hồng vân và chú quyền linh à, vâng. mà bạn cùng chơi và tất cả các à, vị à, khán giả con là anh trai à, ruột của mai mai thì sống tình cảm còn đôi lúc thì mai hơi kỹ tính một xíu ừ. mình nhận xét bạn trai là hiền thật thà và cái ngoại hình thì rất là ưa nhìn cũng mong muốn là mai với bạn trai mình cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn dạ xin cảm ơn ạ rồi dạ, hết hoàng đi với ai à, em đi với bà ông anh đồng nghiệp ạ À, em chào chương trình bạn muốn Hà No, em chào hai MC, dạ. chào uh, bạn cùng chơi. À, em là anh uh, làm chung với Hoàng. Hoàng thì đi làm công việc thì rất là vui vẻ, năng động, còn chịu khó giúp đỡ anh em. Anh đi theo em đến đây thì anh chẳng có gì hơn, anh chỉ có ờ, muốn em là bấm chuông nhanh nhanh á. <laughs> bấm, bấm chuông nhanh nhanh đó phải không? À, em em có một cái cảm nhận gì về bạn nữ bên này? Anh thì thấy đẹp gái em ơi. <laughs> anh thật thà quá thì à. được anh rồi. thật thà còn hơn bạn ừ. hoàng nữa ừ. rồi bây giờ thì à, thôi để hai trẻ gặp mặt đi nha bà mối nha ừ. Ờ, cảm ơn bà mối đã giới thiệu à, đàn gái quá dễ thương tôi cũng cảm ơn ông mối giới thiệu ừ. đàn trai quá đáng yêu rồi nghe. vậy chúng ta mở rào bắt đầu chào đi em. hoàng chào em tấn công liền đứng lên con đứng lên trời anh đến đây có món quà tặng em cảm ơn anh <laughs> là một cây son ạ à. ờ, cái màu này con thích không mai dạ con rất thích ạ em, em không thích thì cố gắng thích nhé dạ. lần sau về anh có thể mua cho em nhiều hơn cảm ơn anh em à. cũng có món quà tặng anh ạ à. anh cảm ơn em nhé anh à, có thể mở ra xem ạ wow. dạ như anh đã biết á, là em kinh doanh chuỗi cà phê sạch cho nên á, là em rất trân trọng và rất là tình, có tình yêu mãnh liệt vào cà phê nên là em tặng anh à, một hộp quà này có hình em và em hy vọng là anh sẽ gắn cái hình anh trên này và em hy vọng là cái tình yêu của em dành cho anh nó mãnh liệt như là tình yêu của em dành cho cà phê ạ. Wow trời wow. đất ơi. Dạ, xin cảm ơn nghe cho nó phê hơn cà phê luôn á nghe hoàng nó tê sự. người luôn rồi hoàng là bây giờ á khẩu luôn rồi đó con con là bây giờ con sẽ đứng đứng ngồi ở đây luôn đấy vậy em có cảm nhận khi ờ, khi lần đầu gặp anh như thế nào em cảm thấy anh ờ, rất là ưa nhìn <laughs> con được cười cũng đẹp mà nói chung là cũng đúng như mọi người của em còn về anh là nhận xét em như thế nào à em mình con người dễ thương sẵn rồi cảm ơn anh và mang một nụ cười khiến bao nhiêu người đàn ông phải chết rồi <laughs> trời ơi <laughs> sao tôi khen nhau ngọt dữ vậy trời ừ. dạ à, em hỏi anh một xíu là anh có thích uống cà phê không ạ anh thì thích vừa uống cà phê vừa uống cả em luôn <laughs> như vậy thì về với em thì uh, em sẽ pha cho anh một ly cà phê thiệt là ngon vào mỗi buổi sáng hôm nay em đến chương trình này thì em cũng rất là thích hát luôn nhưng mà mặc dù là hát không có được hay nên em sẽ gửi đến anh Hoàng cũng như là cô ờ, Hồng văn chú Quyền Linh cùng tất cả mọi người đây một ca khúc được mang tên Nếu được chọn lựa. Nếu được chọn lựa. <laughs> Dạ. Ừ. Hoàng đứng lên đứng kế bên uh, Mai đi. Đó. Vậy vậy có thể cho anh nắm tay em Hay quá rung đó. không? Dạ, Chủ động hết Hoàng à. Dạ, em xin bắt đầu ạ. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ Vẫn mơ rằng chọn đời này yêu anh mãi Dù có tích nuôi những đắng cay trong ngày mai Vẫn mơ rằng chọn đời này em trao đến ai thì tình yêu chúng em sẽ mãi không bao giờ phai em xin hết ạ và đến với nhà gái thì con xin phép chú Quyền Linh con cũng hát chỉ cần một đoạn thôi sao được à, con sẽ hát bài dành cho em dạ tự nhiên con sẽ hát bài dành cho anh là sao <laughs> à, không anh sẽ hát bài dành cho em <laughs> anh tập sẽ hát bài dành cho em đừng tập trung bên đây nữa dạ. anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười hay những lúc vu vơ hờn ghen anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên nhau Dù cách xa trong tim hoài mong Tình yêu anh trao em khiến em thay đổi Bình yên trong em thức giấc nhớ em Viết lên bao câu chuyện Con xin hết ạ <laughs> Em cảm thấy thế nào? Dạ em cảm thấy rất là Rồi, được rồi, hai, hai đứa về ghế đi, ngồi nào Hai đứa này là tối nay nó rủ nhau đi karaoke chắc luôn nè Vậy theo em về quan điểm về một người chồng của em tương lai như thế nào? Ừ, dạ thứ nhất là phải biết quan tâm chia sẻ Thứ hai là nói chung là phải nghiêng về gia đình nhiều hơn Sau giờ làm việc thì phải về nhà cùng nhau nấu cơm Anh cũng vậy, anh thích rằng là mỗi mỗi buổi chiều cho dù em đi làm về đúng không? Anh đi làm về, có thể buổi chiều về nhà ăn cơm Khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân? Còn đối với em thì tầm 2 đến 3 năm nữa đối đối với anh trong vòng sang năm sau thì như thế nào <laughs> xem thử cái ờ, tình cảm của hai đứa có đủ lớn hay không công việc cũng như là cái kinh tế nó ổn thì <laughs> mình sẽ tiến tới và mỗi ngày hy sinh vì nhau một chút thôi dành tình cảm cho nhau như vậy là quá tốt rồi dạ. mình tưởng tượng hai ba năm nữa mình tiến tới hôn nhân đi rồi quan điểm về con trai con gái như thế nào trao đổi luôn đi tiền về ai giữ tiền thì em giữ thế <laughs> tiền là em giữ đúng không dạ đúng rồi còn con anh giữ hả con con em cũng giữ luôn đúng không <laughs> nếu mà cả hai cùng giữ tiền là em giữ thì con em cũng phải giữ luôn không nói vậy nhưng mọi việc đều có thể sắp xếp và chia sẻ cùng nhau được dạ giờ dạ, tính tính Thích xanh mấy đứa nè dạ theo em thì một gái một trai ồ được như vậy thì ai ai cũng vui mừng rồi anh em hỏi xíu anh có à. thích ăn hải sản không ạ Dạ, em thì không ăn được ốc Tại vì em ăn vô thế sẽ bị ói Vậy là trừ ốc ra đúng không? Dạ đúng rồi Vậy thì anh sẽ mua hàu được không? <laughs> dạ không ạ Hàu, ốc, hến, uh, nghêu, sò Hai đứa nói với nhau một câu gì đó Tận đáy lòng của mình Nói về người đối diện, nói gì về những cái gì mà mình mong muốn mình nói hết trong ngày hôm nay nha 30 giây suy nghĩ rồi bắt đầu chúng ta nói Bây giờ gặp một người xinh đẹp như em thì anh cũng không biết nói gì hết Ngoài sự chân thành của anh Ngoài sự đảm bảo yêu thương và trao đến cho một người thì Anh đủ can đảm để lo cho em điều đó Thì em rất là à, thích anh về ngoại hình cũng như là cách trò chuyện của anh Cũng mong là hai chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và sau đó sẽ tiến xa hơn nữa à. Rồi, cảm ơn em Hết thời gian hãy để tay nước bấm và chúng ta kiểm tra lại con tim mình một lần nữa xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không ba hai hai một thời gian bấm cùng một lúc luôn bấm đó hết luôn chúc mừng rất hợp lý cần có tem rồi không rất hợp tình rất hợp với lẽ trời à, hôm nay là một ngày rất là đẹp trời mà chú Linh nghĩ rằng là hai con à, đã chọn đúng thời điểm đó thôi bây giờ hoàng nè hoàng à, hãy hướng về à, ông kính ở đó ba mẹ và gia đình của mai đang xem hoàng hãy xin thưa và gia đình hãy cho phép tụi con hẹn hò với nhau và tìm hiểu rồi tiếp tới con làm cái gì đó nói đi con xin chào bố mẹ của mai con là hoàng nếu như uh, ba mẹ cho uh, chúng con tạo điều kiện giúp đỡ giờ là nguồn động lực để cho hai con tiến tới một tình yêu đẹp đẽ và có cái có một kết thúc có hậu em cho phép anh trai cho em thơm lên <laughs> thơm thơm lên mái tóc của em được không vậy anh trai có uh, nguyện cho em không <laughs> tức là cho em hôn hôn má của em mai thôi em em có thể nhắm mắt lại dùm em được không dùm, dùm anh ai, dùm anh như vậy thôi hai bạn này rất là dạ. e ấp này